Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh uh, ờ, Duy Khải Gaming Và tối hôm nay là một ngày khá là quan trọng của tất cả cao thủ đang tham gia cái mùa đua top tháng 9 này Thì như Khải vừa xem qua thì chúng ta còn khoảng hơn 2 phút nữa đỡ kết thúc thôi anh em ạ Và anh em cùng xem sơ qua thì cái trên này cái thông báo của hạng hạng cá nhân và hạng băng hội Đây anh em ạ à. Hạng băng hội của mấy chủ Đại Sơn Hà Thì uh, top 1 đó là vòng sáng này nọ không nói rồi Đi kèm với một cây vũ khí của kia môn phái tự chọn hoặc là chọn một set vinh diệu đó tới một ban hội nè đó thì một hai món này nó tương đương tương đương lẫn nhau này mà một trong hai thì nếu top 1 thì chọn cái set vinh diệu thì top 2 sẽ là cây vũ khí còn nếu mà top 1 chọn cây vũ khí thì top 2 sẽ là set vinh diệu đó rồi top 3 đó là set đồng bang hoàng mỹ rồi hết tại vì ở lần này chỉ có ba top thôi mà không có top 4 đó chỉ có ba top ở cùng mấy chủ này đang ở vòng ban hội á rồi xuống cá nhân thì ờ, súng cá nhân thì ờ, đài sơn hà thì vẫn là vùng sáng này nọ rồi kèm với một này là một trang bị hồng kim môn phái tự chọn được chọn hồng kim môn phái thuộc tính cộng skin 9x và trừ vũ khí bao tay cái băng rồng và ngọc bội nghe mi trưởng và thuộc tính này là mát đột nha nam top 1 có thể chọn món này và cái thứ hai đó là có thể chọn được một set vinh diệu đó đối với khải suy tính thì set vinh diệu nó sẽ có giá trị hơn một món kim môn phái này thì khang nghĩ top 1 họ sẽ chọn xếp Vinh Diệu là là chuẩn pin rồi tại vì xếp Vinh Diệu nó có giá đến hai mấy triệu lần em và lần này thì chỉ ra thêm hai set nữa thì ở server này thì cho dù đã hơn 7 tháng rồi chỉ mới có 4 set thôi nha anh em hai hai set hôm nay nữa là chỉ có 4 set Vinh Diệu thôi nha anh em hai set này thì kích toàn bộ những trang bị Hồng Kim Môn Phái nha anh em năm dòng sáu dòng được kích hết đó theo khang nghĩ top 1 thì sẽ chọn xếp Vinh Diệu ở ờ, top 2 sẽ chọn một trang bị kim môn phái đó cái đó khải nói khải nghĩ tại vì xét cái một món kim môn phái này nó trị giá khoảng tầm 5 đến 7 triệu thôi nè không hơn còn xếp triệu sẽ cao hơn rồi top 3 thì là xếp bang hồng mỹ cũng có thể là con bông tiêu đó tại vì cá nhân được từ 4 tốt rồi ok vậy chúng ta cùng trở lại xem thử ai lên top như thế nào cho anh em xem sớm qua rồi thì có vẻ như một mớ anh em quanh thuốc lách các kiểu được tránh tình trạng nộp ok anh em hello tiếng nhỏ em ơi <clears throat> Đúng rồi, cái cái cái nọ của Khải là năm 59 là tương đối là hại Minh ơi. Cái nọ này Khải đang bán 12 triệu anh em ơi. Còn nếu không ai mua Khải chơi đường môn thôi. Đó, nó Khải là đặt móc rồi, mắt độc tam nhãn 3 cấp kèm với căn không hai cấp. Thì trong phái lên 35 trong phái thì uh, lên tóc 149 rồi. Kèm với 27 này thì đạt uh, 158 anh em. Đạt bơ ca ngồi mắt của đường môn 158. Đường môn bảo vũ, đó. Còn Tống Kim thì hai số 1. Rồi ok chúng ta cùng xem cái top cá nhân nhưng ta đã thấy thì ờ, top cá nhân không gì thay đổi này mà. Hai một cuốn top 2. Quá ngon. Hai cuốn top 2 này mà. Với một cái tỷ lệ quá đẹp luôn. Top 2 thì nhận được một bốn kim môn phái. Tùy chọn mắt ọp rồi. Top 1 thì AKK 293k. Không gì thay đổi. à, <clears throat> cá nhân bên này lúa được 73k 73k thì đỡ mà nói thì lấy được top 3 top 3 thì chắc là lại là một set uh, ờ, an bang hồng mỹ rồi hay là con bông tiêu với 73 cái này mà mua giá không 0.7 đi thì uh, ờ, 73.000 nhân cho 0.7 thì lúa mất hết khoảng 50 kim 50 kim là khoảng hơn 3 triệu 2 đến 3 triệu rưỡi chỉ nhận được cho mình đó là một con bông tiêu hoặc là một set ăn ban hồng mỹ thôi răm đâm nói chung là vẫn lỗ không lời được rồi hai một cuốn thì với 110k vật phẩm Chúng ta nhân cho nhẹ trung bình khoảng 0.7 0.8 đi Thì sẽ tốn hết 77 kim 77 kim tương đương 5 triệu 5 triệu nhận được một món hồn kim bông phái tùy chọn mắt up cũng khá là tương đối đó 5 đến 7 triệu như hồi nay khai có nói còn AK thì ờ, chắc chắn là nhận xếp linh triệu nè 293k nhân cho giá trung bình hiện tại 0.7 thôi thì ờ, sẽ tốn hết 205 kim 200 đỉnh đến một kim mà nhân cho giá thị trường sẽ 67 thì hết 13 triệu hết 13 triệu hết 13 triệu để lái set vinh diệu ở là mua này quá đơn giản rồi em ạ à. hết 13 triệu gần 14 triệu 13 triệu 7 cho là 14 đến 15 triệu đây thì được một set vinh diệu nha anh em đó cái môn này thì khả tính cho anh em xem như sơ như vậy khoảng 15 ờ, triệu cái set vinh diệu còn cái ban hội này chắc như đinh đóng cột này mà tại vì phút cuối là không không đặt thêm được nữa à, ờ, ban L thì được top 1 chắc là sẽ nhận xé vinh diệu top 2 là bàn tơ là sẽ nhận một cây vũ khí ờ, hồng kim môn phái tùy chọn rầm đâm ốp top 3 là bằng đơ top 3 bằng đơ chỉ còn là còn bông tiêu hoặc là sẽ năng bằng hồng mỹ thôi không có giá trị gì cả rồi ngáo thì không được tốt rồi rồi anh em đang xem đừng quên trong like chia sẻ chơi nè mày. à, anh em xem đồ ăn cây đã ăn cây cây có đó không được rồi không có đi đâu rồi nè mà chung chắc như định đúng cột đây đây này chiếc đình đúng cột rồi nấm động nè này đó nấm động anh em xem sơ qua một nón ngu lung hiện tại đang sở hữu một set đồng bang hồng mỹ <coughs> ừ chỉ nấm động rồi bang hồng mỹ rồi một cái nón ờ, uh, ô lung 16 đặt móc 13 đặt móc 13 tóc đánh ba cấp vô hành động và chống phái một cấp bao tay luôn áo minh ảo đâm độc đao một cái đai lưng ô ờ, lung một dây ô lung mang đôi dây này lực tay vào 40 k nữa nè quá gừa gốm luôn rồi ấn thủ lý ngọc phi phong kỹ năng một cấp và mặt nạ kỹ năng một cấp rồi Set đồ này quá pin đây mà Hàng hai server Rồi anh em xem video này đừng quên cho Khải like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi à, Nói chung mùa này thì kết thúc tốt thì như vừa rồi Khải có nói thì những cái phần thưởng tương đối giá cả thì thị, thị trường như thế nào thì Khải cũng, cũng nói sơ anh em hiểu rồi Thì anh em cứ uh, có thể xem lại một lần nữa để hiểu hơn nha anh Liên phần thưởng thì Khải sẽ ghi mình dưới nha mọi người Đó, đó là top cá nhân, con này là top 3 Đó Rồi, ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi vượt ải nha anh Cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh này ủng hộ Khả chơi nha em ơi. Đây. Anh em muốn soi đồ cao thủ nào nữa? bê bắp đây, đường môn. Đó. Một con nợ ba cấp đạt tốc. Đạt tốc 158 ngôi và đạt móc 261 tổng kim bắt ộp. Đó. Nợ này gọi là đạt móc rồi nè. Xét đồng bàn. À, đai lưng uh, ờ, bên hàng. Đó. Bao tay nón thủ lý áo à, thủ lý xấu dòng giày chón kháng họ bao tay chón kháng họ Đó. nay đây là lương nem độc đây trời là lương nem độc cũng sẽ đồ khá bình luôn sẽ nó ban hồng mỹ nó mắt ộp nón uh, u lung 17 ba cấp chống phái ba cấp chính phái hai cấp sâu hình áo u lung mắt độ 5633 đại lưng u lung cũng khá đẹp luôn đôi giày mắt pin bao tay minh à, ảo bên này thì thiếu à, bao tay nữa là đủ set u lung này mà còn bên anh AK thì lại thiếu cái áo đó chỉ thiếu một trong hai thôi trong hai năm độc tương đối như nhau khá là trâu khá là đẹp hôm nay là cô luôn đao ho à, vinh hoa vinh đồ tương đối được đồ min không được mát đâu mà đồ min thôi áo thì cũng min áo thì tương đối được chung bao tay thì tầm trung hai cấp sẽ đông ban thường chung sẽ đồ tạm ổn đỡ duy trì cũng như hoạt động rồi bây giờ chúng ta sẽ qua kia hoạt động như anh mà đừng quên đỡ lại cho khải đăng ký kênh ủng hộ chơi nha anh em ơi nhớ đăng ký kênh nha anh em khải live trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 tối hàng ngày nha mọi người chúc anh em xem video vui vẻ nha